ôi, nó nó nó xịt ra luôn thật ha nè à nó xịt ra luôn ngon quá à. chù uhm. à. à. Hello, xin chào cả nhà đến với uh, ờ, TBL Vlog nha Chào mừng cả nhà đến với uh, ờ, TBL Vlog Và hôm nay trong chuỗi uh, series về chanh Và tôi sẽ gửi đến cho mọi người một clip cũng liên quan tới chanh nha à, Video liên quan tới chanh Cộng thêm tỏi nữa nè Đó, chanh tỏi thì có nhiều chất vitamin C đề kháng Sử dụng trong mùa dịch này nha mình à, làm một clip để mình à, giải trí nha mọi người cũng à, nâng cao sức đề kháng nha rồi ok mình sẽ làm món chanh nướng và tỏi nướng nha mọi người ok giờ mình sẽ nhóm lửa nha nhóm lửa mai mốt mình làm cái à, mấy cái à, ra ngoài à, những cái khung cảnh nấu ăn được không mọi người giờ đem cái lò than này cho nè mình nấu ăn được mọi người nếu uh, mọi người ủng hộ thì uh, cho một cái bình luận nha hoặc uh, hoặc là mọi người có cái ý tưởng gì hay á thì à, hãy bình luận nếu mà ý tưởng đó thực hiện à, được thì à, TBL sẽ cố gắng thực hiện những cái ý tưởng đó nha để ừ, gió quá trời luôn chờ cho than nó lần lên là mình sẽ nướng nướng chanh và nướng tỏi mình ăn nha ăn thử xem nó như thế nào ok sau khi hang đã lần rồi thì à, mình chuẩn bị mình à, nướng nha mọi người à. nướng để mình ăn thử cảm nhận như thế nào mình nướng hai quả chín chín đi nướng để mình coi ăn cảm nhận như thế nào nha mình sẽ à, ăn chung với lại muối trắng này Đó, muối trắng này. cho nó có cái vị của nó rõ ràng nha rồi mình sẽ cảm nhận hai quả tỏi nữa nha à, củ tỏi chứ không quả tỏi hình như là mình uh, nướng nó nó nó nó vàng lên đó mọi người chanh này nó vàng ẩn lên còn tỏi thì nó sẽ có màu giống gì nè nó cháy mấy cái vỏ này. lát nữa mình sẽ lột vỏ ra mình ăn thử coi cái vị ờ, tỏi nó ra như thế nào tỏi nướng nó như thế nào mình nghĩ chắc uh, tỏi nướng này chắc ăn nó ngon á xem thử ờ, cái tỏi nướng này nó có còn uh, cay giống như cái tỏi uh, bình thường không nha còn cái chanh này xem thử nó có có chua giống như là lúc chưa nướng hay không nha chanh bình thường không nha mà nướng cái nó nó nó nó sập sập lên mọi người có mùi hả bắt đầu có mùi hả mọi người thấy không nó chuyển sang mà chanh nó chuyển sang nhẹ, nó bể ra luôn nha mọi người nó sao không biết mà nó nó, nó nứt ra luôn nè nó chảy nước ra thì xèo xìu nè ha à. đây mọi người à. trái à. đó chín ấy ờ, còn cái này nó cũng vàng ờ, nó nó nó nổi rồi ok mình sẽ ờ, cho xuống đây nha à. mình để ở đây luôn để cho nó có cái độ nóng để mình ăn xào chanh nướng ôi nó nó nó xịt ra luôn thật thấy không à. à nó xịt ra luôn thấy chưa lạ nha à nó chín nó xịt ra luôn mọi người à ồ oh. nhưng mà cái này ăn liền nó sẽ nóng cho nên mình sẽ sắc à, ra trước nha mọi người à. không biết nó có chua không nha mình nướng rồi không biết nó có chua không mà nó nó xì tùm lắm đó mình sẽ dùng con dao xinh xắn nhỏ nhắn này mình sắc ra nha nó mềm mọi người ơi nó mềm lắm ừ. mềm ghê luôn mà mình xác ra là nó bể nó xịt nước ra ghê không ừ. đó rồi còn lát nữa mình sẽ dùng thử đây nữa mình sẽ xác ra cho nó nó nguội nha mọi người để nóng ăn nó không phỏng lử nữa ừ. chanh á y giời vậy mình sẽ à, sắc ra một miếng à, nhỏ nhỏ vừa ăn thôi nha thử không thử xem coi cái độ nóng nó như thế nào nha uhm. nó không có, có chua nữa mà hình như nó đang đắng á nướng nướng lên là nó nó nhẫn nhẫn sao á để thử xem nè ừ. nó không có chua nữa mọi người ơi mà nó đắng chua thì cũng có vị chua nhưng mà nó đắng nhiều hơn thử nha uhm. Ừ. vừa chua mà vừa đắng luôn bây giờ mình sẽ um, thử mình chấm muối nha ăn cho nó đậm chắc nha uhm. muối không luôn không có vị ớt vị gì hết uhm. nặng lắm ạ nhưng mà nó có cái mùi cái mùi nướng mà cái mùi này cũng quen thuộc lắm chưa suy nghĩ ra là cái mùi gì nhưng mà quen thuộc lắm giống như cái mùi là khoai lang luộc á cái vỏ mà khoai lang luộc đi luôn y cái vỏ hoàng là nghe cái mùi giống như khoai lang luôn luôn ăn thử nha mọi người mời mọi người mời mọi người <laughs> chanh nướng chanh nướng biết là xì lăng à uhm. Uhm. Uhm. nó bột bột vị chua á thì chỉ có nếu mà sau trong này á vị chua á là nó 40 phần trăm mà vị đắng tới 70 phần trăm nha mọi người vỗ tay vỗ tay What? vỗ tay uhm. chứ nha mọi người vừa chua mà vừa đắng luôn một xíu nữa mình sẽ ăn thử ờ, cái tỏi này nó như thế nào nha nó có còn có vị tỏi um, cay và nồng như lúc đầu nha hay là nó đã biến chất giống như chanh này nha hơi đang mọi người không vẫn còn nóng chắc phải cắt ra bớt quá cảm ơn thấy nóng ok tiếp tục à. <sighs> cái mùi mà mà nướng này y chang cái mùi là nước chanh mà nước chanh nước chanh nóng luôn mọi người ạ y chang nước chanh mà mình à, mình à, uống nóng luôn y chang cái mùi đó luôn còn cái vỏ của nó y chang là cái vỏ của cái mùi khoai lang luộc bây giờ mình ăn rồi nha mọi người mời mọi người nha uhm, uhm, uhm. đáng ghê luôn á uhm. Ừ. bắp tay luôn nha mọi người điểm nè rồi chấm miếng muối này à muối nè điểm nè ngon quá à. chu uhm. à. À. À. À. Ờ, ờ, à. à. À. chua quá mọi người cố gắng thử thách Mmm. Ơi ra. Tiếp tục mình sẽ um, ăn cái tỏi nha mọi người. mình sẽ bóc tỏi này ra mình ăn thử để xem cái vị của nó có giống như tỏi um, bình thường hay không hay là nó ngon hơn ồ oh, nó chín rồi nó đổ màu nè thơm á ừ. Ừ. không có còn vị cay nữa không còn vị mà ăn nữa những bạn nào không có ăn tỏi sống được thì ăn tỏi luộc cũng tỏi nướng vẫn tốt nha ừ. nó không có cay uhm, bùi bùi ngọt ngọt nữa thơm rất là thơm luôn ừ, ừ. mình ăn một củ cho mọi người xem nha ừ. Ừ cái màu nó gì nè mọi người thơm á ừ. Ừ. Ừ. Nếu mà bình thường tỏi sống á mình ăn không bao giờ mà ăn nổi hết một củ nha mọi người nó rất là cay luôn mà nó cũng nằm cho không có được giống vậy giờ là nó ngọt vừa ngọt mà vừa bùi thơm lắm ăn được nha mọi người ừ. Ừ, ừ. ngon mọi người ok mình sẽ ăn hết một củ này thử xem sao nha à? còn hết rồi còn mấy tím à à một củ ăn cũng ờ, chục tiếp à ừ. không có cay không có nồng thơm ngon bùi ngọt mời mọi người nhé ừ bùi bùi à, ngọt ngọt mà thơm mọi người ok xin chào mọi người nha bye bye mọi người video cũng dài rồi à, nhớ đăng ký chia sẻ để ủng hộ TBL Vlog ra nhiều uh, clip hay hơn nha có ý nghĩa hơn nha bye bye